Ờ, xin chào anh em nhé cái video này tôi uh, muốn chia sẻ cho anh em một cái uh, một cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì uh, anh em uh, có cái chiến thắng khá là cao đấy thì uh, có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và đa số là anh em uh, hỏi tại sao mà tay con đánh hay thế đấy mà hột của anh em thì anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được theo tôi nghĩ là khi mà anh em đi sân chơi thì anh em dùng một một bộ hột tài xỉu đấy, anh em dùng quen cái bộ hột đấy rồi thế thì là, là tay con người ta cũng biết và người ta sẽ về người ta tìm hiểu người ta đánh thì là anh em sẽ bị thua đấy anh em thua là thua do do là hột của anh em không được thay đổi đấy, không được đổi mới cách đi của nó thì những tay con người ta đã nắm bắt được hết rồi đấy, nên là anh em phải ờ, thay đổi hột đi đấy thay đổi hột đi thì ờ, cái video này tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em đấy, những cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất hiệu quả nhất đấy, và cái cách đi của từng cái bộ hột này nó khác nhau hoàn toàn nha không có bộ hột nào giống với cả cái bộ hột nào cả đấy thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất bên tôi đấy, không tang mà anh em đi lắc cái thì là nó có tỷ lệ 7 đến 80 phần trăm anh em có thể giữ tài giữ xỉu được thì cái bộ hột này là do chính tay bên tôi làm à, do chính tay bên tôi làm vì cơ sở tôi ở bên xe miền Tây anh em nào mà muốn giao lưu hay là anh em nào mà muốn à, tìm hiểu hay là muốn à, sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu hay ấy, để anh em đi lắc tài xỉu thì à, anh em cứ lên cơ sở lên về xe miền Tây đấy, hoặc là anh em alo cho tôi qua hai cái số điện thoại trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, tư vấn uh, hột nào ờ, chơi những sân chơi của anh em nó hiệu quả và nó phù hợp nhất đấy thì uh, không nói nhiều nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi đó là chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc anh em nhé đấy, vì sao nó là tam sắc cái tam sắc thì là rất là đơn giản thôi đấy, do chính tay bên tôi làm thì cái à, mặt tam của cái bộ hột tài xỉu tam sắc mới nhất ở bên tôi ấy, thì à, tôi sẽ đánh thành dấu sắt đấy như ở trên màn hình anh em thấy đây là hai cái bộ hột tài xỉu tam sắc 14 ly và 13 ly nhé còn đây là cái bộ 13 ly hột thường hột trợ nhé thì đây cái hột trợ thì là nó sẽ đánh dấu huyền đấy, đánh dấu huyền và cái hột tam sắc này thì là nó sẽ đánh thành dấu sắc thì cái bộ hột này tôi đặt tên nó là bộ hột tam sắc nhé đó thì cái bộ hột này thì à, cơ sở tôi bao cho anh em đấy, bao cho anh em là không tan, bao hột đẹp đấy, bao tỷ lệ hột đi khôn tỷ lệ ăn độ cao đấy còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu hay là cái cách lắc mà đi theo ý muốn thì là anh em cứ uh, đến cơ sở hoặc là anh em đặt đơn hàng ờ, gửi về cho anh em thì anh em cứ alo cho tôi alo video trực tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em trên video nhé đó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 đấy mỗi bộ hột đều có cách lắc khác nhau hột do chính tay bên tôi làm nên là cái cách lắc của nó thì là anh em yên tâm là anh em về anh em sẽ lắc được và sẽ điều chỉnh được cái bộ hột của anh em đó, lên tới 7 đến 80 phần trăm thì hột này thì uh, uh, chống thể thợ nghe hột nhá Đấy, đảm bảo với anh em luôn đấy thì uh, riêng cái bộ hột tam sắc này khi mà anh em đi chơi thì uh, cái bộ hột của anh em cần nhất là cái gì thứ nhất là đều thứ hai là không tang thứ ba là tỷ lệ đi của nó phải có độ khôn đấy thì ờ, cái bộ hột này anh em xem xem là xem là cái bộ hột này nó có tỷ lệ đi khôn hay không đấy. thì anh em thấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì là anh em vào trước tiên là anh em phải lắc đều đúng không lắc đều 5 năm đấy, thì chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu rồi anh em xem uh, ai đánh như thế nào đánh như thế nào thì để anh em còn uh, giữ tài giữ xỉu nhá đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc đó, xỉu rồi tài này xỉu này đó tài này Đấy. xỉu này đó tài đó bộ hột đi rất là đều đúng anh em mà cái bộ hột này khi mà anh em thấy nó lên tài thì lên tài 910 à lên tài 11 10 đấy còn xuống xỉu xuống xỉu 90 đấy bộ hột đi rất là khôn đúng anh em đấy đấy là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi bao cho anh em là bộ hột này bao khôn cho anh em nhé anh em đi lắc thì là anh em không phải nghĩ ngợi gì cái vấn đề gọi là hột nó nó không khôn để cho anh em lắc nó hiệu quả hơn nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu tam sắc này cho anh em để cho anh em thấy nhá. Thì đang tài đúng không anh em? Đang tài thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này. Đấy 2 4 5 này, tiếp tục giữ tài này. Đấy 6 6 3 này, tiếp tục này. Đấy 3 3 5 này. Đấy, 445 này Đấy, 236 này Đấy, 356 này Đấy, cái chén này xuống xỉu Đấy thì cái cách lắc mà anh em giữ tài giữ xỉu thì là nó đều nó chỉ có cái cách lắc mà tôi ờ, chia sẻ cho anh em thôi đấy thì là anh em lắc giữ tài hay là giữ xỉu thì nó đều nhau cả đấy thì uh, uh,